tôi sinh ra trong dã cảnh nghèo Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi Bao năm qua bốn ba ngày tháng Nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu Sáng thức sớm vội vã đi làm làm xong đêm khuya tăng ca đến sáng dòng ra bao năm qua cây cuốc vì đồng tiền thân tôi giờ gầy sơ sáng năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên cha đông sang xuân về tôi đây luôn mong nhớ bao năm qua tôi xa cách ôi quê hương thân yêu của tôi nhớ bóng dáng em yêu bạn bè lì làng tre xanh em nhỏ đang đứng chăn trâu chẳng tôi nên về dù là cảnh cơm trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như canh ở đời kia sinh ra trong gia cảnh nghèo Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi Bao năm qua buôn ba ngày tháng Nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu Sáng từng sớm vội vã đi làm Ngày làm xong đêm khuya tăng ca đến sáng dòng xa bao năm qua cây cuộc vì đồng tiền thân tôi giờ gầy sơ sá năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên cha đông sang xuân về tôi để suy mong nhớ bao năm qua tôi xa cách ôi quê hương thân yêu của tôi lệ làng trẻ xanh em nhỏ đang đứng trong trâu chẳng tôi nên về dù là cành cơm trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như canh ở đời kia năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên cha đông sang xuân về tôi nơi suy mộng đâu Bao năm qua tôi xa cách Ôi quê hương thân yêu của tôi Nhớ bóng dáng em yêu bạn bè Lùi làng tre xanh em nhỏ đang đứng chân trâu Chắc tôi nên về dù là cạnh cơm trao Không cao sang không toàn tính Đâu gian nan như cánh đời kia